Bây giờ các con sẽ thấy cô có bài toán như sau. Cô có hai cái bánh và 3 phần tư cái bánh. Các con nhìn này, cô có hai cái bánh nguyên. Và 3 phần tư của cái bánh tiếp theo. Như vậy cái bánh tiếp theo cô chỉ có 3 phần tư thôi. Như vậy cô sẽ gồm có hai bánh nguyên, hai cái bánh nguyên và 3 phần tư cái bánh. Cô sẽ có hai cái bánh và 3 phần tư cái bánh. 2 và 3 phần 4 sẽ được viết là 2 3 phần 4 cải bánh. Đây là cách viết gọn lại. Cô nhắc lại này. Ta nói gọn là có 2 và 3 phần 4 cái bánh. Và khi viết, ta cũng viết gọn là 2, 3 phần 4 cái bánh. Và đây cũng chính là hỗn số. 2, 3 phần 4 người ta gọi đấy chính là hỗn số hỗn số này cũng chính là 2 và 3 phần 4 hay 2 cộng thêm 3 phần 4. Và khi viết thành 2 3 phần 4, chúng ta gọi 2 3 phần 4 này là một hỗn số. Hỗn số này thì nó gồm những phần nào? Các con nhìn, trong hỗn số 2 3 phần 4, người ta gọi là hỗn số. Ở hỗn số khác với ở phân số. Bình thường chúng mình sẽ có phân số đây. Đây là số tự nhiên đúng không? Bình thường các con sẽ phân biệt được là số tự nhiên và phân số. Thế thì hỗn số nó lại cả bao gồm cả số tự nhiên lẫn phân số. Vậy thì các con cùng lắng nghe cô phân tích. 2, 3 phần 4 gọi là hỗn số. 2, 3 phần 4 đọc là 2 và 3 phần 4.